đầu khói yang đang có kiềm hiên vẫn kia kia câu bờ cầu khói yang tan vang chân coi bạn chúa cửa sáng mang bên cờ đầu bê đá bê na tìm hợp hàng lắm lệ cặp qua yang Giêsu cha ác nhờ khắp cười Giêsu cha ác nhờ khắp cười Giêsu cha ác tôi giờ bộ cầu bim đi cầu khắp e khắp hồng chi ai tìm tàu qua yang các tiêm hi ơi đang địa cơ ai tiêm mà tàu qua yang các câu kiêm hi vẫn kia kia câu vừa câu qua yang tăng ba chân câu ba trú cửa sáng mà tình cờ đâu về đáp bên tiếng hương hàng lắm lệ khám khoa y khắp hồng chí ai tia câu khắp y khắp hồng chí ai tia câu khắp y khắp hồng chí ai tia tôi y giờ bố khâu bìm đi